đấy thế bên này này đấy một bước nó là thế đấy đấy anh em thấy thế chưa đánh luôn dáng cực kỳ đẹp luôn đầu căng đét đi đâu đây cúc cầu này đẹp quá đấy múc đi Ну, вот. đá về đội đấu cực kỳ hay luôn cánh sệ màu đổ lần ok đã xong nhá hôm nay ngày 20 à, tháng 2 à, chủ nhật ngày 19 tháng 2 2017 Hôm nay đi đánh chim cùng uh, nghệ nhân miền Nam Anh Mạc uh, Duy Phương Đây anh đây Đây Ok